rồi người ta đặt ra nó kêu tao sao luôn mình ba người các loại khác này quay phim quay phim đó, nè nè review lại chị nè đó và em hứa là em post lên liền anh nam thấy anh nam nói dễ thương post liền đúng rồi đó nghĩ sao mà dễ thương mà hai năm trời không chịu post lên đúng rồi ghé đây được ok quá trời từ từ từ ừ. từ từ đi từ từ nha mấy đứa trời kia không có chạy chị tâm chị tâm chị tâm rầy con rầy nhưng mà vẫn rầy vẫn hiền nha mình hiền mà hiền mẫu mà dân phan thiết mà sợ gì nhảy chị thanh phụ phụ trăm kìa phụ trăm kìa rồi điểm danh hết đoàn rồi đó ui ui ui ôi cái gì quýnh chú vậy nhóc này dữ quá tới anh tới anh hiểu hiểu đang quay phim nè dạ. xây lại quay anh cái chứ tới em quay anh đi Ê, coi chừng coi chừng coi chừng rồi em phải coi chứ coi anh hả ờ thấy thấy chưa thấy bị ấy rồi đây là anh chí trưởng đoàn nè <laughs> trời ơi anh đi từ từ thôi để em quay cái mặt cho nó to quá đó đúng rồi đúng rồi trời ơi nhìn phong độ chưa quá dữ luôn <laughs> quay phim mà nó say vậy đó về cắt cái khúc đuôi à, cũng đâu phải cắt rồi dạ. giờ công nghệ giờ